Rồi, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV nha Các bạn ơi, hiện tại đây là một cái sản phẩm mình vừa làm ra các bạn Thì đây là một cái tàu lá dừa của mình ha Mình đã đang thành một cái cổng nó hàng gào nha các bạn Cổng hàng gào trong các dịp lễ cưới rồi nè Đó Thì các bạn làm cái này rất là đẹp ha Đây là một mặt bên của nó nha Mình chuẩn bị làm thêm một mặt nữa các bạn thì Nguyên liệu mình là chỉ là một cái tàu lá dừa thôi nha các bạn Đó Kề của cây dừa Đây là cái sản phẩm mình mới vừa đang xong ha Đây các bạn đây là đỉnh đầu của nó thì các bạn à, đây là một phần một bên và đây một bên còn lại một bên còn lại mình chuẩn bị mình đang là rồi mà các bạn theo dõi video mình ha mình bắt đầu mình à, sẽ đang một cái à, bên phần còn lại nha rồi ok bạn ơi giờ mình sẽ tiến hành mình đan cái phần còn lại của cái à, tàu lá dừa để mình làm cái à, cặp trang trí à, các lễ tiệc ha tiệc cưới rồi nha các bạn đó thì trước tiên thì các bạn chọn một tàu lá dừa đẹp cho mình ha đừng có hư hao gì ha đó, mình sẽ chặt bớt vài tàu lá dừa bên một góc bên đây ha chặt khoảng ba bốn tàu rồi các bạn thì mình chặt hơi dài dài đang chừa cái chân này một hồi mình cắm vô cái trụ các bạn đó. thì cả ba bên phần còn lại thì có ăn chừa khoảng bốn năm tàu cho mình rồi thì à, giờ mình bắt vào rồi mình đang ha thì ở bên phần bên kia mình sẽ bắt chéo qua như vậy các bạn bắt chéo luôn trên ha sao cho cái gân à, dừa nó nằm ở phía trên nha các bạn đó rồi mình sẽ đang bên dưới cái tàu lá dừa còn lại đó mình sẽ bắt ở bên dưới nha các bạn rồi mình à, đang theo kiểu là đang 51 nha các bạn nó một trên một dưới một trên một dưới và cho hết cái tàu lá dừa còn lại luôn đó sau khi đang các tàu nó vô lại với nhau thì mình sẽ kéo cho nó sát vô cái thân của cái à, gân dừa nha các bạn rồi tiếp tục mình sẽ làm những tàu à, còn lại như thế mình sẽ à, tiếp tục làm những cái tàu mé bên kia mình sẽ bẻ và mình sẽ đang tiếp tục như thế luôn như các bạn đây mình sẽ bẻ tàu thứ hai ok các bạn thì cái phần còn lại của cái chốt nè đó, các bạn bẻ lại ờ, một góc như thế này ha rồi các bạn đang cũng như vậy luôn nó mình một trên một dưới luôn đó cái tàu dư nè những cái ờ, dư còn lại của cái chót ờ, dưới đó để mình đang cho nó đẹp thêm các bạn đó. Đó. rồi tàu thứ hai mình cũng bẻ như vậy luôn nha các bạn đây đây mình kéo cho chặt vô nha rồi thành thứ hai mình cũng bẻ như vậy luôn rồi sau khi bẻ xong như vậy thì các bạn sử dụng kẹp nha các bạn bấm lại cho nó cố định và nó đẹp hơn nha các bạn Ok các bạn ơi thì nãy giờ ờ, sau một hồi đang thì ờ, mình đã đang ờ, gần xong cái một bên của cái cổng cưới nha các bạn cái cổng gào này nha đó, giờ thì còn mấy lá nữa để mình đang cho xong luôn thì cái đỉnh đầu chỗ này á, thì các bạn tùy các bạn nha các bạn có thể o đẹp như 26 là do các bạn thôi mình sẽ mình o tới mình sẽ đang luôn tới cái ngọn luôn thì cho nó có cái đường cong á rồi một hồi mình sẽ dùng kẹp á mình kẹp lại cho nó ghim bấm á mình bấm lại cho nó đẹp hơn Nếu mà khi các bạn uống cong cái cái cổng gào lại này thì nó sẽ không bị ờ, xúc những cái tàu lá dừa ra đó. thì các bạn ờ, kéo cho nó chặt lại cho mình ha chỗ này đó thường thường đa phần à, những cái à, tàu vừa như thế này các bạn thì mình sẽ trang trí vào hai cái à, trụ chính của cái à, cổng nha các bạn thì làm nó dựng đứng với nhau nhìn hai cái trụ nó sẽ song song với nhau nhìn rất đẹp đây mình đang còn vài trào nữa là xong rồi các bạn rồi mình sẽ đem ra ngoài rồi mình sẽ gáp lại hai tàu với nhau cho các bạn xem ha ngay chỗ này nè các bạn à, bo lại rồi xong các bạn lấy à, kè kim bấm các bạn bấm lại cho nó cứng lại luôn này để mình làm cho xong mấy tàu còn lại luôn các bạn rồi ok các bạn ơi mình đã hoàn thành xong một cái phần bên còn lại của cái cổng gào nha các bạn đó cổng cưới nha đó. như vậy là mình đã hoàn thành xong cái à, cổng gào bằng lá dừa nha các bạn đây cái cổng này mình có thể trang trí cổng cưới rất đẹp nha ở bên trên mình có thể làm một cái ờ, thanh trắng ngang để mình để cái bảng ha hoặc mình làm cái tấm màn bằng lá dừa luôn nha các bạn đó, còn cái này các bạn các bạn có thể trang trí thêm ha cái này mình chỉ là làm cái mô hình ờ, hai cái bên ờ, cái hai cái cờ trụ cột cho các bạn ha mình có thể làm dài thêm ra thêm nữa đó đây nhìn rất đơn giản nha nhưng mà nguyên liệu sẵn có tại nhà nha các bạn cái này mình có thể làm cổng gào nè trang trí ờ, tiệc hội đám cưới đồ rất ờ, rất hay đây cái cổng này thì mình ờ, chỉ làm mô hình mẫu thôi các bạn